chào, tôi là Ngọc Yến, tôi đến từ đại lý Suzuki Việt Anh Hà Đông. Ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tôi tới thăm gia đình của một vị khách hàng đã mua chiếc xe Suzuki Blaifan tại đại lý Việt Anh vào tháng 6 năm ngoái để cùng lắng nghe những đánh giá cũng như những, những trải nghiệm thực tế của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe. Xin kính mời quý vị. vì cung đường vào nhà khách khá là hẹp nên là chúng tôi phải để xe ngoài này và đi bộ vào trong ạ à, mình đang có mặt tại nhà của khách hàng rồi ạ và mình vừa điện thoại thì anh bảo là anh đang trên đường về ạ xe của khách hàng của tôi đã về đến nơi rồi ạ Em chào anh ạ Anh đi chở hàng về ạ anh ơi hôm nay em có ghé qua thăm gia đình mình để uh, muốn hỏi thăm xem là tình hình mình sử dụng chiếc xe này một năm vừa qua như thế nào rồi ạ và em muốn là anh có thể bớt chút thời gian chia sẻ cho em cũng như là mọi người được biết về những đánh giá những trải nghiệm thực tế sau một năm anh sử dụng chiếc xe Suzuki Blyva này ạ à, ok em mời em vào nhà uống nước dạ. và anh em cùng chia sẻ dạ. Xin giới thiệu với mọi người đây là anh Tôn, chủ nhân của chiếc xe Suzuki Playvan. Anh mua chiếc xe Suzuki Playvan này vào tháng 6 năm ngoái tại đại lý Suzuki Việt Anh và tính tới thời điểm này là đã được ờ, tròn một năm rồi ạ. Vậy anh Tôn ơi trong quá trình sử dụng một năm vừa qua thì anh có những đánh giá gì về chiếc xe này? Trong uh, thời gian sử dụng một năm thì anh cũng thấy xe này rất là tốt. Thứ nhất là nó nhỏ gọn, dễ di chuyển trong nội thành Hà Nội. Thứ hai là có xe có ba cửa cửa sau và cửa bên trái bên phải nên rất dễ quá trình anh vận chuyển hàng hóa lên cũng như vận chuyển hàng hóa xuống rất là thoải mái vâng. và dễ dàng ngoài ra thì các phụ tùng thay thế rất là đơn giản và dễ và rẻ ngoài ra thì xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu cho nên là rất thuận lợi cho quá trình anh sử dụng dạ vâng. Thế cái đặc thù công việc của anh á, thì anh có phải hay đi vào trong nội thành của Hà Nội không ạ? À, công việc của anh thì em như em đã biết rồi, chủ yếu là anh vận chuyển hàng hóa, các sản phẩm gia dụng và đi bảo hành cho khách cho nên là cái với cái xe này với anh thì rất là thuận tiện và gọn những cái ưu điểm mà anh vừa kể ạ thì uh, chiếc xe có những cái nhược điểm gì và cần phải khắc phục không ạ? Ờ, thứ nhất là bình thường như anh đi thì anh cảm nhận thấy là xe này đi ngồi trên khoang lái rất là nóng cho nên là uh, theo anh là công ty nên xem xét lại cái quá trình hệ thống cách nhiệt của xe thứ hai là một số trang thiết bị trên xe rất còn sơ sài anh Tuấn ơi, trước đây thì em có được biết là anh đã từng sử dụng một con Suzuki Blaven nhưng mà của dòng trước là đời Euro 2 ạ. Vậy à, anh có thể so sánh giữa uh, cái ưu nhược điểm của con Euro 2 với cả con Euro 4 này ạ? Thì chia sẻ cho bọn em được biết ạ. À, năm 2016 thì mình có mua một con đời Euro 2 và năm vừa rồi ờ, thì mình mới đổi thành Euro 4 thì mình thấy cảm thấy con Euro 2 ấy thì ngày xưa nó sử dụng toàn bộ cái hệ thống bộ chế điện nó nằm dưới gầm xe rất bất tiện cho quá trình như là rửa xe hay gặp trời mưa nó hay bị chết máy nhưng khi đời Euro 4 này mình sử dụng mình cảm nhận thấy là nó tốt hơn rất là nhiều toàn bộ hệ thống chia điện thì đã được nhà máy đưa lên cao và à, như vậy cho nên quá trình mình đi à, rửa xe hoặc à, gặp trời mưa thì không xảy ra hiện tượng chết máy nữa. à, ngoài cái ưu điểm đó thì à, cái con Euro 4 này anh còn thấy có những ưu điểm gì không? À, mình à, trong quá trình sử dụng thì mình cảm thấy cái đời Euro 4 này à, đã được nhà máy cải tiến hơn rất là nhiều ví dụ như cái chất sơn hay là cái các cái bộ khung sườn đã được chắc chắn hơn và sơn đã được à, tốt hơn so với đời Euro 2 Những cái con Euro 2 thì anh có gặp ừ, về sự cố gì không ạ? Cái đời Euro 2 thì như mình đã trải à, mình như mình đã nói lần đầu ấy thì nó thường xuyên gặp các cái sự cố ví dụ như chết máy khi quá trình gặp trời mưa vâng. hay là quá trình rửa xe vâng. ba quá trình sử dụng lâu thì mình cảm thấy là đời ô 2 thì nó hay bị nổ sơn vâng. trong quá trình sử dụng và hay mọt hai bên uh, cửa lái và cầu phụ đấy còn đời ô 4 này thì uh, hiện tại mình coi qua quá trình mình sử dụng còn năm vừa qua thì mình chưa thấy hiện tượng đấy dạ. Anh ơi, vậy trong quá trình mua xe cũng như là sử dụng về dịch vụ sửa chữa hay bảo dưỡng tại Suzuki Việt Anh Hà Đông ạ, thì anh có cảm thấy hài lòng không ạ? À, trong quá trình mua xe thì quá trình bảo hành bảo dưỡng thì mình thấy công ty rất là chu đáo, thường xuyên gọi điện à, hỏi thăm quá trình sử dụng xe. Trong quá trình à, mình mang đi bảo hành bảo dưỡng xe thì công ty rất là tận tình và xử lý rất là nhanh chóng. À, cảm ơn anh về những chia sẻ, những đánh giá trải nghiệm thực tế về chiếc xe Suzuki Playvan ạ. Và em rất là hy vọng rằng anh sẽ luôn đồng hành cùng với Suzuki Việt Anh cũng như là Suzuki Việt Nam trong thời gian tới. Chúc anh và gia đình sức khỏe, thành công và dặm bình an ạ. Và thay mặt cho Suzuki Việt Anh thì em có một món quà lưu niệm gửi tặng anh và gia đình. À, anh cảm ơn. Anh à, cảm ơn công ty đã ghé thăm nhà anh ờ, hôm nay và anh chúc công ty và các anh em công ty luôn là mạnh khỏe và làm anh phát triển hơn nữa. Dạ, vâng. em cảm ơn anh ạ. <laughs>